Chào các bạn Trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để móc một cái mẫu cài tóc cho bé với họa tiết trái dâu như thế này ha Phía sau thì mình có làm cài nút để điều chỉnh cho vừa với vòng đầu Đây là phần thân ha, đây là mặt trong nè Và đây là mặt ngoài Có các cái trái dâu ở phía ngoài như thế này Thì để làm mẫu cài tóc này mình sử dụng len miêu cô tông của 125g Và kim móc 3.0mm thì các bạn có thể so cho mình đầu kim với sợi len nếu không có mẫu kim này ha đầu kim nó sẽ to hơn sợi len 1 phần 2 nè ngoài ra thì còn có kéo cắt len và một hạt nút dùng để cài điều chỉnh nè thì ở mẫu này phía trước các bạn cũng có thể trang trí cho mình thêm một cái họa tiết khác cho cái mẫu cài tóc của mình nó thêm xinh xắn hơn ha ở đây mình không trang trí bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết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 6 7 8 9 10 ở đây mình đã móc lên được tổng cộng là 70 mũi móc xích khi gặp đôi lại thì ta sẽ có một cái độ rộng như thế này từ đây móc lên hai mũi móc xích 1 2 sau đó đâm kim vào chân móc thứ 70 và móc vào đó một mũi kép đơn bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng tương tự một mũi kép đơn và từ đây sẽ móc tương tự cho mình các cái chân móc còn lại ha mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn cho đến cuối hàng nè thì ta sẽ có được cái phần thân của cài tóc như thế này các bạn sẽ móc cho mình đến cuối hàng một mũi kép đơn nè chân kế bên một mũi kép đơn chân kế tiếp một mũi kép đơn và tương tự đến cuối hàng sau khi đã móc được 70 mũi kép đơn cho 70 mũi móc xích đầu tiên rồi thì ở các cái chân móc cuối cùng này nè khi các bạn móc các cái chân móc cuối cùng giấu cho mình luôn sợi len thừa vào trong mũi móc thì khi ta cắt len không phải giấu len nhiều nè để cho cái đầu dây này nó giống như cái đầu dây mà mình móc ban đầu ở đây nè thì từ đây ta sẽ móc lên hai mũi móc xích sau đó đâm kim vào cái chân móc mà mình móc mũi kép đơn cuối cùng á móc vào đó một mũi dời ha đây nè đây là cái chân của mũi kép đơn cuối cùng móc vào một mũi dời sau đó lên một xích kéo và cắt len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 thì ta sẽ bỏ qua hai chân kế bên nè hai chân kế bên đây chân thứ nhất và chân thứ hai bỏ qua hai chân này và đâm kim vào cái chân thứ ba móc cho mình vào đó một mũi nửa kép đây bỏ qua hai chân và móc vào chân thứ ba ha một mũi nửa kép nè khi có được mũi nửa kép đầu tiên rồi thì móc lên hai mũi móc xích sau đó cũng đâm kim vào chân ta vừa móc mũi nửa kép đâm kim vào đó móc một mũi nửa kép nữa như vậy là cái chân móc này mình sẽ có hai mũi nửa kép và cách nhau là hai mũi xích ha tiếp tục móc cho mình cái cụm này ở chân thứ ba giống cái cụm này nè thì mình cũng bỏ qua hai chân và móc vào chân thứ ba một mũi nửa kép sau đó lên hai xích và tiếp tục một mũi nửa kép nữa vào chân móc đó ta cũng được cái cụm thứ hai nè nó tương tự giống cụm thứ nhất ha móc tương tự như vậy cho mình cho đến cuối hàng cũng bỏ qua hai chân và móc vào chân thứ ba nè một mũi nửa kép lên hai mũi xích và một mũi nửa kép thứ hai vào cùng một chân tương tự cho đến cuối hàng ha sau khi đã móc được đến cuối hàng các cái cụm mũi nửa kép như thế này thì đến cuối hàng á nhiều trường hợp nó sẽ dư một hoặc hai hoặc là ba mũi móc ha thì các bạn cứ bỏ qua cho mình các cái mũi đó và đâm kim vào chân cuối cùng móc vào đó một mũi nửa kép nè thì cái điểm này nó sẽ không có ảnh hưởng gì mấy ha được mũi nửa kép vào chân cuối cùng rồi thì móc lên một mũi móc xích sau đó mình sẽ tạo cái bề ngang cho cái đầu dây này thì chân móc đầu tiên ta móc là cái chân móc của cái mũi nửa kép này nè đây là chân móc của mũi nửa kép móc vào một mũi móc đơn và lưu ý khi móc có thể giấu cho mình luôn sợi len thừa ha móc một mũi móc đơn nè tiếp tục di chuyển kim đến chân móc của cái mũi kép đơn phía dưới móc vào đó hai mũi ha hai mũi móc đơn móc đơn thứ hai nè được hai mũi vào cùng chân này rồi thì chân kế tiếp sẽ là cái chân ta móc mũi kép đơn cuối cùng ở đây cũng đâm kim vào cái chân đó và móc cho mình vào đó hai mũi móc đơn cùng chân ha đây móc vào cái chân móc cuối cùng nè móc đơn thứ nhất móc đơn thứ hai như vậy là mình sẽ tạo ra được một cái đường ngang cho cái đầu dây bên này từ đây móc lên một mũi móc xích móc lên cho mình một mũi móc xích và mình móc cái phần còn lại nè thì các bạn sẽ để ý cho mình nè bên này mình bỏ qua một chân móc thì ở đầu dây còn lại các bạn cũng bỏ qua một chân móc và đâm kim vào chân thứ hai móc cho mình một cụm ha hoặc là cũng có thể dựa vào cái chân đối diện thẳng hàng với cái cụm mà mình móc bên kia thì đây sẽ là chân đối diện móc vào cho mình một cái cụm gồm một mũi nửa kép nè sau đó lên hai mũi xích và tiếp tục một mũi nửa kép vào cùng một chân ta cũng có được cái cụm đầu tiên cho cái hàng móc này ha nó cũng thẳng hàng với cái cụm đối diện nè thì tiếp tục các bạn cứ móc tương tự cho đến cuối hàng có thể canh chỉnh cho mình thẳng hàng với cái cụm đối diện hoặc là bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba cũng được ha canh vào chân đối diện nè hoặc là bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba một mũi nửa kép lên hai xích tiếp tục một mũi nửa kép vào cùng chân móc và móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba nè tương tự đến cuối hàng sau khi đã móc đến cuối hàng thì cuối hàng cũng tương tự nè ta sẽ móc vào chân cuối cùng một mũi nửa kép để kết thúc bây giờ mình sẽ tạo cái đường ngang ở bên còn lại cũng móc lên một mũi móc xích sau đó đâm kim vào chân móc của mũi nửa kép cuối cùng mà mình móc là cái chân móc này ha đâm kim vào đó móc một mũi móc đơn sau đó di chuyển kim đến chân móc kế tiếp và móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc một nè móc đơn thứ hai chân kế bên cũng vậy cũng móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc tiếp tục di chuyển kim đến chân móc của mũi móc xích thứ hai ở hai mũi móc xích mà mình gây nên đầu tiên của phần màu xanh thì đây là hai mũi móc xích đầu nè móc vào chân móc thứ hai đó một mũi móc đơn sau đó gây nên một xích kéo và cắt len bây giờ mình sẽ tiếp tục thay màu để tạo cái trái dâu ha tạo cho mình một nút ở cái sợi dây mà mình tạo à, trái dâu nè thì các bạn sẽ tạo cho mình một nút kéo sợi len dài để thành một nút ha khi đã có được cái nút đầu tiên cho cái sợi dây màu hồng rồi thì ta sẽ di chuyển kim đến cái chân móc màu xanh ở bên này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc cũng được hoặc là cái khoảng trống sát cái cụm à, mũi nửa kép này nè đâm kim vào đó sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên một mũi móc xích móc vào chân ta vừa móc mũi dời đó một mũi móc đơn khi đã có được mũi móc đơn đầu tiên rồi thì gây nên một xích di chuyển kim đến cái khoảng trống nằm chính giữa của hai mũi nửa kép ở đây nè một mũi nửa kép hai mũi nửa kép và ở giữa là hai mũi xích á thì ta sẽ có cái khoảng trống này các bạn sẽ móc vào đây cho mình một cái quả dâu ở đây thì cái quả dâu của mình sẽ như sau ha ta sẽ lấy len sau đó đâm kim vào cái khoảng trống này kéo len trên kim của mình lúc này có 3 mũi nè kéo qua hai chân trên kim lần thứ nhất ha tiếp tục lấy len và đâm kim lần thứ hai vào khoảng trống kéo lên kéo qua hai chân trên kim ta được mũi thứ hai lấy len, đâm kim vào khoảng trống kéo lên kéo qua hai chân trên kim ta được mũi thứ ba nè làm tương tự như vậy cho mình 7 lần liên tiếp ha lấy len, đâm kim vào khoảng trống kéo lên kéo qua hai chân trên kim được mũi thứ tư nè mũi thứ năm đâm kim lần thứ năm kéo qua hai chân trên kim tiếp tục lấy len lần thứ sáu đâm kim kéo len kéo qua hai chân trên kim và lần thứ bảy lấy len đâm kim kéo len và kéo qua hai chân trên kim khi đã móc được 7 lần liên tiếp vào cái khoảng trống đó thì ta sẽ có được 8 mũi ở trên cái kim như thế này nè 8 mũi thì từ đây các bạn sẽ tiến hành kéo len qua hết 8 mũi ở trên kim tiếp tục lên hai mũi móc xích di chuyển kim cho mình đến cái khoảng nằm chính giữa của hai cái cụm nè đây đây là cụm thứ nhất ha cộng thứ hai thì cái khoảng mà ta móc sẽ là cái khoảng chính giữa này nè tương tự cái điểm này cũng là khoảng chính giữa nè các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống chính giữa đó một mũi móc đơn ha móc vào đây một mũi móc đơn hoàn tất được quả dâu đầu tiên rồi dùng tay ấn nhẹ cho cái quả dâu của mình nó nổi lên thì mình sẽ hoàn tất được cái quả dâu đầu tiên nè để tiếp tục móc quả dâu thứ hai thì lên một xích sau đó tương tự đâm kim vào cái khoảng trống của hai mũi nửa kép này và móc vào đó một trái dâu tương tự tức là mình cũng lấy len 7 lần liên tiếp và đâm kim 7 lần liên tiếp vào khoảng trống ha mỗi lần lấy len thì sẽ kéo len qua hai chân trên kim nè lần thứ hai nè lấy len đâm kim lần thứ ba kéo qua hai chân trên kim tiếp tục lấy len đâm kim lần thứ tư qua hai chân lấy lên lần thứ năm lần thứ sáu qua hai chân và lấy lên lần thứ bảy kéo qua hai chân trên kim sau đó kéo len qua hết 8 chân móc ở trên kim như thế này kéo qua hết 8 chân từ đây lên hai mũi xích đâm kim vào cái chân móc nằm ở chính giữa hoặc là cái khoảng trống luôn ha nằm chính giữa của hai cụm móc vào một mũi móc đơn nè lên một xích dùng tay ấn nhẹ để quả dâu của mình nó phồng lên thì mình sẽ hoàn tất được quả dâu thứ hai ha các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng cũng tạo cho mình 7 lần liên tiếp vào cái khoảng trống chính giữa của hai mũi nửa kép nha đâm kim 7 lần liên tiếp nè một mũi móc đơn vào đây đây quả dâu vào đây ha móc đơn vào đây móc tương tự đến cuối hàng sau khi mình đã tạo được cái hàng móc đầu tiên hàng móc quả dâu đầu tiên rồi thì đến cái cụm cuối cùng ở đây nè các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái khoảng trống này móc vào một mũi móc đơn và tiếp tục cái chân móc mình bắt đầu của cái cạnh ngang bên này nè móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn sau đó lên một xích và tiếp tục một mũi móc đơn vào cái chân móc đó nữa tức là ta sẽ có hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc đầu tiên nè cách nhau là một xích được cái góc như thế này rồi thì các chân còn lại mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn ha cho đến cuối hàng chân kế tiếp một mũi móc đơn nè thì nó tương tự giống như cái đầu còn lại á thì ở đây các bạn tiếp tục móc lên cho mình một xích ở chân cuối cùng và cũng đâm kim vào chân đó móc thêm một mũi móc đơn nữa ta tạo ra được góc vuông thứ hai khoảng trống này móc một mũi móc đơn lên một xích di chuyển kim đến cái khoảng trống kế tiếp và móc tương tự cho mình các cái quả dâu như thế này cũng đâm kim vào cái khoảng trống này 7 lần liên tiếp lấy len đâm kim nè ta sẽ làm 7 lần liên tiếp như vậy ha có được 8 mũi trên kim thì kéo qua hết 8 mũi trên kim móc lên hai mũi xích đâm kim vào khoảng trống giữa hai cụm móc vào một mũi móc đơn lên một xích và móc tương tự đến cuối hàng và đây là điểm mà ta may nút ha sau khi đã móc đến cuối hàng thì cuối hàng cũng đâm kim cho mình vào cái chân móc của cái cạnh còn lại ở đây nè móc vào đó một mũi móc đơn để mình kết thúc cái hàng móc này sau đó đây là cái đầu dây còn lại thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái khoảng trống để mình cài nút thì khoảng trống đó sẽ được tạo ở chân móc đầu tiên và chân móc cuối cùng của hai cái mũi mà có cùng chân móc nè đây thì mình cũng sử dụng mũi móc đơn để móc ha móc vào chân kế bên một mũi móc đơn chân kế tiếp là chân thứ hai của hai mũi cùng chân này và cái chân thứ nhất của hai mũi cùng chân còn lại các bạn sẽ tạo cho mình một khoảng trống ở đây thì đâm kim vào chân thứ hai của mũi cùng chân đầu tiên nè sau đó từ đây gây nên 3 xích 1 2 3 thì cái độ rộng này nó sẽ tùy vào cái kích cỡ của nút mà các bạn sử dụng ha ta có thể gây nên nhiều hơn hoặc là ít hơn 3 mũi này tiếp tục đâm kim vào chân kế bên móc một mũi móc đơn nè thì mình sẽ tạo ra được một cái khoảng trống để cài nút như thế này còn lại một chân móc thì cũng móc vào chân đó một mũi móc đơn móc vào chân móc của cái mũi móc đơn đầu tiên mà ta tạo của cái phần màu hồng này nè móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc vòng màu hồng ha sau đó lên một xích kéo và cắt len giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau và khi đã giấu được sợi len thừa ta sẽ có một cái khoảng trống để mình may nút như thế này ở đầu dây còn lại các bạn sẽ may cho mình một hạt nút vào cái đầu dây còn lại ha cái khoảng trống mà mình chừa ra như thế này nè đây sau đó sẽ dùng khoảng trống mà mình tạo để cài nút vào và để canh chỉnh cho độ rộng của cài tóc mình á các bạn sẽ khâu cái phần nút này nó xịt vào bên trong thì mình có thể canh chỉnh được độ rộng của cài tóc ha phía trước của cài tóc thì có thể trang trí cho mình thêm một họa tiết nhỏ cho cái mẫu cài tóc của mình nó thêm xinh xắn hơn và có thể đổi màu để phù hợp với sản phẩm ha chúc các bạn thành công